Du lịch Đà Lạt, thưởng thức ngay những món ăn xua tan cá lạnh của thời tiết. Một là bánh mì xíu mại, với khí trời xe xe lạnh, ăn một phần bánh mì xíu mại ấm ấm sẽ khiến bạn xua tan đi cái lạnh này. Xíu mại được chế biến từ thịt nạc xay nhuyễn, nêm nếm vừa vị, nấu cùng nước dùng xương hầm mang lại hương vị đậm đà và lôi cuốn. Xíu mại thường ăn kèm một bánh mì giòn sẽ khiến cho bạn vừa no vừa ấm bụng hai là bánh căn. Đến với thành phố sương mù, những món ăn Đà Lạt nóng hổi luôn được du khách ưu tiên Bánh căn với chiếc vỏ giòn rụm, nhân trứng thơm nồng, ăn cùng nước mắm hành, xíu mại tan dần trong miệng hoặc đa dạng nhân như bò bằm, trứng cút, trứng gà, hải sản. Bạn có thể chọn ăn kèm cùng một trong hai loại nước chấm là nước chấm mắm hoặc mắm nêm tùy theo khẩu vị ba là mì phú sa, điểm nhấn của món mì này chính là ở phần rưỡi mì tươi, dai dai hoặc quyện cùng với nước dùng, được nấu rất kỹ với công thức gia truyền từ táo tàu, hương hồi. Một vài lát thịt ăn kèm trứng và rau vừa cung cấp đủ dinh dưỡng, vừa thơm ngon khiến bạn nhớ mãi hương vị thơm ngon này. 4 là lẩu gà é. Lẩu gà é dù là một đặc sản nổi tiếng của Phú Yên, nhưng khi đến Đà Lạt được sự ủng hộ rất nhiều từ các thực khách, chứ xe xe lạnh ngồi quây quần bên nồi lẩu nóng hổi nghi ngút khói nước dùng chua chua, có vị the the, ăn cùng với thịt gà dai dai giòn giòn, ngọt thịt khiến ăn vào chỉ muốn ăn mãi. Để ăn kèm với món gà é này, bạn có thể ăn cùng các loại rau, nấm, bún để tăng thêm độ no và đầy đủ dưỡng chất. năm là bắp khoai nướng Đà Lạt Khám phá ẩm thực Đà Lạt thì không thể thiếu bắp nướng và khoai nướng. Dạo quanh đường phố ban đêm, nhâm nhi bắp khoai nướng sẽ giúp bạn vừa giữ ấm vừa nạp năng lượng sau ngày dài khám phá. Bắp và khoai nướng rất dễ tìm mua ở Đà Lạt, nhưng phổ biến nhất vẫn là khu vực bờ hồ và chợ đêm. 6 là bánh mì chảo Đà Lạt là món ăn sáng nổi tiếng ở Đà Lạt không chỉ đối với người dân địa phương mà còn được đông đảo du khách yêu mến. Phần bánh mì chảo đầy ú ụ, trứng ốp la, xíu mại, xúc xích, ba tây gan, cho thêm chút muối tiêu, chanh hoặc nước tương rồi chấm bánh mì thì phải nói là ăn hoài không ngán luôn.